anh đội hình từ một đến hai đứng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám hết một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai hết theo số đã được yeah Quất! Quất! Quất! Quất! Quất! Quất! Ah! 马们两的滚，准备。

tôi tập họ làm theo họ một hai ba bốn năm sáu một hai

hai bảy hai tám hai chín ba mươi ba mốt ba hai ba ba ba bốn, ba năm tu tập về vị trí cũ Yeah! Up! 我，我。